Cuộc sống hiện đại luôn bận rộn và áp lực. Để giữ một cái đầu tỉnh táo, mỗi ngày bạn cần tự vấn bản thân. Mỗi ngày trôi qua, bạn có tận dụng hết từng phút trong ngày không? Bạn có thể cảm thấy không làm gì là lãng phí thời gian. Nhưng sự bận rộn thường cản trở chúng ta nắm giữ trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống thay đổi lối sống, suy ngẫm về những gì bạn làm và tự hỏi bản thân một vài câu hỏi sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Sau đây là 7 điều tự vấn bản thân giúp bạn quét dọn những cảm xúc tiêu cực. 1. Bây giờ tôi còn sống không? Vì sao nên đặt câu hỏi này ngay từ đầu? Bởi vì nó hướng bạn vào hiện tại. Hầu hết sự lo lắng, Hồi hộp và nỗi đau buồn là kết quả của việc bạn không thể sống bình yên trong thời điểm hiện tại. Nếu bạn thực sự có thể sống trong thời điểm này và thích những gì bạn đang làm, thì bạn sẽ không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Dường như tất cả những gì khiến bạn cảm thấy chán nản, khó chịu, buồn bã, chúng đều liên quan đến những điều đã xảy ra hoặc chưa xảy ra trong quá khứ. Một khi bạn nhận thấy những suy nghĩ tương tự trong đầu, hãy tự hỏi bản thân tôi có đang sống trong thời điểm này không? Hãy biết rằng thời điểm này là thời điểm duy nhất bạn có thể làm và kiểm soát chúng. Mặc dù vấn đề đơn giản nhưng có tác dụng nhanh chóng. Con người không nên sống để sống, mà nên sống một cách tích cực. Bạn nên hành động ngay bây giờ, đừng sợ thất bại và hãy dũng cảm tiến về phía trước. Nếu không, bạn chỉ có thể sống một cuộc sống tầm thường. 2. Hôm nay tôi có giúp được gì cho người khác không? Sự hài lòng và hạnh phúc của cuộc sống thường đến từ việc giúp đỡ người khác. Ý nghĩa của cuộc sống không chỉ là đạt được điều bạn muốn mà là giúp đỡ người khác mỗi ngày. Ích kỷ không phải là bản chất thật của con người. Hãy tưởng tượng một người vô dụng với người khác và xã hội, liệu anh ta có còn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống? Tất nhiên, điều này không có nghĩa là một cử chỉ bày tỏ sự chúc mừng với đồng nghiệp hay việc giúp đỡ những người già qua đường có thể tạo nên kỳ tích. Sau một ngày bận rộn, con người ta có thể có những suy nghĩ ích kỷ. Lúc này, việc tự hỏi bản thân, hôm nay mình có đang giúp đỡ người khác không? Thực sự có thể khiến bản thân vô cùng phấn khích. Nếu bạn đạt được mục đích giúp đỡ người khác, bạn chắc chắn sẽ gặp ít phiền muộn hơn. 3. Tôi có chân thành vào lúc này không? Bạn có biết bạn thực sự là ai khi nào bạn sống thật và khi nào bạn đang ngụy trang bởi vẻ ngoài đạo đức giả. Người ta có thể thể hiện mình một cách thiếu chân thành để lấy lòng người khác dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng điều này không có gì ghê gớm, như Roman Roland đã từng nói, chủ nghĩa anh hùng thực sự duy nhất trên thế giới chính là vẫn yêu cuộc sống sau khi nhận ra chân lý của cuộc sống. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải tự hỏi bản thân hiện tại mình có chân thành không? Câu hỏi này có thể nhắc nhở bạn phải là con người thật của mình, không nên tranh giành cơm áo gạo tiền một cách giả dối, chợp giật. Dù có chuyện gì xảy ra trong ngày, bạn cũng nên soi gương và chúc mừng người chân thành trong đó. 4. Tôi đã cố gắng hết sức mình chưa? Một khi bạn mắc sai lầm, bạn có thể tự trách mình ngay lập tức. Nhưng trước khi làm như vậy, hãy tự hỏi bản thân, mình đã cố gắng hết sức chưa? Điều quan trọng là hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này mỗi ngày Bởi vì bạn có thể dùng câu hỏi này để kiểm tra khả năng của mình Và một trí óc minh mẫn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt cảm xúc Khi bạn không thể đạt được những gì bạn muốn Hoặc khi một ngày không suôn sẻ Biểu hiện đầu tiên bộc phát ra bên ngoài là chán nản và cảm xúc tiêu cực Để không làm tổn thương bản thân theo cách này Hãy liên tục tự hỏi bản thân mình đã nỗ lực hết sức chưa? Nếu từ tận đáy lòng bạn có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nó nhắc nhở bạn rằng bạn chưa bao giờ thất bại. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng nỗ lực hết mình. Nhưng khi gặp thất bại, họ cũng đã từng vật lộn với nỗi buồn, thậm chí không tin vào khả năng của chính mình. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi này vài lần nó sẽ giúp bạn tập trung lại năng lượng để đối mặt với vấn đề trước mắt và một lần nữa nhận ra rằng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. 5. Tôi có yêu thương không? Bạn có thể trao yêu thương hoặc trút bỏ hận thù. Dù đây là hai thái cực và không phải là hiện tượng thường ngày, nhưng bạn chắc chắn có thể yêu và không yêu. Bạn sẵn sàng trải qua loại cảm xúc nào trong một ngày? Bạn có đang quan tâm tại thời điểm này? Bạn yêu bản thân không? Bạn có yêu những người xung quanh bạn không? Câu hỏi này rất quan trọng bởi vì nếu bạn muốn đạt được nhiều nhất từ thời điểm này, bạn phải học cách tận hưởng những gì mà ngày hôm nay có thể mang lại cho bạn. Vì vậy, hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn và bỏ đi những oán hận trong lòng. Chẳng hạn như đừng đổ lỗi cho xe cộ trên đường quá nhiều, thời tiết quá nóng hay cuộc sống quá bận rộn nếu trong tim chỉ có sự hài lòng, hạnh phúc, vui vẻ hoặc những cảm xúc tích cực khác thì bạn có thể thoát khỏi sự lôi kéo của những cảm xúc tiêu cực. Tự hỏi mình bây giờ tôi có đang yêu thương không? Bạn là người duy nhất có thể kiểm soát tâm, trí yêu thương của chính mình. 6. Tôi đã đạt được điều gì đó ngày hôm nay. Mọi người đều muốn thành công, vì vậy, họ rất muốn nói về việc thiết lập mục tiêu và suy nghĩ về đường đi nước bước mỗi ngày. Nhưng hầu hết mọi người chưa nghĩ về ý nghĩa thực sự của thành công đối với bản thân mình. Ngược lại, những gì họ nói đến là việc thăng chức và tăng lương tiếp theo. Họ tiếp tục leo lên bậc thang danh vọng. Hầu như không ai thực sự dừng lại để xem những mục tiêu này sẽ đưa họ đến đâu. Diễn giả truyền động lực Jinda nói, nếu bạn muốn định nghĩa thành công, bạn cần phải đứng ở vạch xuất phát của cuộc đời và nhìn về phía cuối. Điều bạn muốn đạt được chính là sự hiểu biết của bạn về định nghĩa thành công. Đam mê là gì không quan trọng. Hãy hành động ngay bây giờ. Nếu không phải bây giờ thì đó là khi nào? Nếu không phải là bạn thì đó là ai? Helen Keller từng nói, chỉ có trải qua khó khăn, đau đớn thì tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ có tầm nhìn sáng suốt và thôi thúc tham vọng vươn tới thành công. 7. Tôi có hạnh phúc không? Mọi người đều muốn hạnh phúc và để hạnh phúc thực sự, bạn phải tự hỏi bản thân xem bạn có đang hạnh phúc không? Hiện tại tôi có đang hạnh phúc không? Hôm nay có vui không? Tại sao hạnh phúc? Tại sao không hạnh phúc? Thực sự nắm bắt quyền chủ động của hạnh phúc và chủ động tạo ra hạnh phúc Điều này có thể so sánh với việc người họa sĩ vẽ tranh trên vải mỗi ngày. Mỗi ngày giống như một tấm vải trắng mà anh ta chăm chỉ tạo ra những kiệt tác của riêng mình. Ngay cả khi biểu hiện là nỗi buồn, bản thân sự sáng tạo bức tranh buồn ấy cũng chính là hạnh phúc. Nếu ai đó hỏi câu bạn có hạnh phúc không? Cũng giống như những câu hỏi khác ở trên, Câu trả lời của bạn nên kiên định là có và bước đi cuộc sống của chính bạn với một tâm trí sáng suốt. 7 điều tự vấn bản thân trên đây sẽ giúp bạn tỉnh táo, lý trí và gạt bỏ được những cảm xúc tiêu cực để tiến Tâm về phía cuộc trước. Sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Phúc họa đời người là bởi tự mình, thay đổi bản thân là điều cần thiết để thay đổi số mệnh. Sống có lễ nghĩa, đạo đức là những điều cơ bản của một con người thiện lương. Từ xưa đến nay, những bậc chí sĩ đầy lòng nhân ái, có hàm dưỡng, có đạo đức, đều lấy thanh tịnh làm gốc, đối với tham dục thì luôn cố tránh xa. Bởi vậy, bậc quân tử coi tà dâm là tai họa mà ra sức cự tuyệt, tiểu nhân thì coi đó là hạnh phúc mà ra sức nắm lấy. Có thể nói, phúc họa là do tự mình, thay đổi bản thân là điều căn bản cần làm hạnh phúc mà ra sức nắm lấy. Có thể nói, phúc họa là do tự mình, thay đổi bản thân là điều căn bản cần làm. Nhân quả báo ứng, vì một lần vô lễ với Đức Phật, chịu quả báo mà đói chín vạn năm. Ở hiền gặp lành, tin tưởng thần Phật, đắc phúc báo. Dù che giấu, 20 năm sau vẫn phải nhận báo ứng. Nội dung chính Sửa đổi, khuyến thiện, chuyển họa thành phúc cờ duyên xem được sách Thánh Hiền biết hối cải nhận được phúc báo. Viết sách tà dâm gặp ác báo, liên lụy đến gia đình. Hủy hoại danh tiết của người khác, trời đất không thể dung thứ. Ác quả ác báo, phúc họa là do tự chiêu mời. Sửa đổi, khuyến thiện, chuyển họa thành phúc. Yến Huệ An, người ở huyện Đan Dương, Phủ Trấn Giang. Yến Phủ gia tài đầy đủ sung túc, Yến Huệ An là do cha mẹ khi đã vào tuổi trung niên, đi cầu tự mới có được cho nên rất được nuông chiều. Yến Huệ An khi còn là một thiếu niên thường gặp gỡ những người bạn cùng tuổi và trêu đùa nhau bằng cách nói chuyện nam nữ. Cạnh nhà của Yến Huệ An có một thiếu nữ cũng trạc tuổi anh. Anh ta lúc đầu thì đục một lỗ nhỏ ở trên tường để nhìn trộm, về sau thì trèo tường qua để đùa giỡn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến dục vọng, bỏ bê sách vở. Hai năm liền, anh ta bỏ nhà đi vào trong thành với lý do là đi thi. Thường xuyên la cà trong quán trà hay tử điếm. Ngôn hành lỗ mãn lưu manh. Lúc thì lang thang mấy xóm làng chơi, lúc thì đánh bạc, phóng túng vui đùa. Không từ bất cứ việc xấu nào. Anh lại còn thích thú đọc mấy cuốn sách kỳ dị, ma quái. Nhìn không khác gì một thiếu niên điên điên khùng khùng. Chỉ nghĩ đến dục vọng, bỏ bê sách vở. Hai năm liền, anh ta bỏ nhà đi vào trong thành với lý do là đi thi. Thường xuyên la cà trong quán trà hay tửu điếm, ngôn hành lỗ mãn lưu manh. Lúc thì lang thang mấy xóm làng chơi, lúc thì đánh bạc, phóng túng vui đùa. Không từ bất cứ việc xấu nào, anh lại còn thích thú đọc mấy cuốn sách kỳ dị, ma quái. Nhìn không khác gì một thiếu niên điên điên khùng khùng. Người xưa nói trong vạn điều ác thì tội tà dâm là đứng đầu phúc họa cũng từ đây mà nảy sinh. Người xưa nói, trong vạn điều ác thì tội tà dâm là đứng đầu, ảnh cu mang. Cơ duyên xem được sách thánh hiền. Đến năm thứ ba, có lần Yến Huệ An thấy có người phát sách ở trên đường. Anh ta thử lật ra xem xem vài quyển. Trong đó có cảm ứng thiên, âm chất văn vân vân. Bởi vì tò mò nên mới mở ra đọc thử. Những điều được viết trong sách đã khiến cho anh kinh hãi. Anh cẩn thận suy xét và hoàn toàn tỉnh ngộ Những hành vi miêu tả trong sách này hoàn toàn giống mình Cứ như là viết về chính mình vậy Mình sao có thể ngu ngốc như vậy Thật quá xấu xa Các bậc thánh nhân xưa đã khuyên phải tránh xa tà dâm Ân cần dạy bảo Mình lại tham luyến không bỏ Không biết kiên kỵ Thật là không chịu cầu tiến Cùng ngày hôm đó anh đã dâng hương cầu nguyện Thầy sẽ không bao giờ phạm vào tà dâm cũng lập chí học hành, không mê luyến sắc dục nữa. Đồng thời phát nguyện in tặng hàng ngàn quyển sách khuyến thiện giống như trên, để mong có thể giảm được tội lỗi đã phạm phải trong quá khứ. Sau khi phát nguyện xong thì anh cứ theo thế mà thực hiện. Hai năm sau, anh đi ứng thi và đã đổ đầu huyện. Vì vậy, Yến Huệ An lại càng nỗ lực khuyên nhủ người khác hơn, in tặng thêm nhiều sách khuyến thiện Việc làm của anh thực sự đã giúp cảm hóa được rất nhiều người ở các độ tuổi khác nhau. Biết hối cải nhận được phúc báo. Yến Huệ An có một người bạn học, ngoan cố không thay đổi. Bởi vì gian dâm và bị người khác phát hiện nên bị vây đánh. Bồi thường cho người ta xong thì cũng nợ rất nhiều. Nhưng anh ta lại sợ người cha hung dữ và vô lý sẽ không tha thứ cho anh ta. Trong lúc rối trí đã nhảy xuống sông tự tử. Sớm biết như vậy thì sao lại không nghe Yến Huệ An khuyên nhủ Yến Huệ An bởi vì kịp thời hối cải Vừa cố gắng khuyến thiện người khác Không chỉ bản thân được trường thọ Mà con cháu cũng được giàu sang phú quý Biết hối cải và hành thiện chuộc lỗi Thì phúc họa có thể thay đổi Kiên trì khuyên nhủ người khác hướng thiện Thì công đức lại càng lớn hơn Nhất định có thể giảm tội và đắc phúc báo Đây chính là thiên đạo họa dâm bất gia hối tội chi nhân có nghĩa là trời phạt tội tà dâm nhưng sẽ tha cho những người biết hối cải viết sách tà dâm gặp ác báo liên lụy đến gia đình kiện người khác không chỉ bản thân được trường thọ mà con cháu cũng được giàu sang phú quý biết hối cải và hành thiện chuộc lỗi thì phúc họa có thể thay đổi kiên trì khuyên nhủ người khác hướng thiện thì công đức lại càng lớn hơn nhất định có thể giảm tội và đắc phúc báo đây chính là thiên đạo họa dâm, bất gia hối tội chi nhân, có nghĩa là trời phạt tội tà dâm, nhưng sẽ tha cho những người biết hối cải. Viết sách tà dâm gặp ác báo, liên lụy đến gia đình. Tội tà dâm sẽ bị trừng phạt rất nặng ở âm phủ. Tội tà dâm sẽ bị trừng phạt rất nặng ở âm phủ, ảnh kêu. Vào năm vạn lịch nhà Minh, có một vị tiến sĩ tên là Trương Mổ, rất có tài văn chương nhưng ông không dùng cái tài của mình vào việc chính đạo mà lại thích viết những sách tài dâm và đưa ra xã hội. Ông cho rằng mượn những câu chuyện trong xã hội để viết thì sẽ không ảnh hưởng đến âm đức của mình. Một đêm nọ, Trương Mổ Mơ thấy cha mình về quở trách, còn viết sách tài dâm khiến cho thế nhân hỗn loạn, tưởng giả thành thật. Rất nhiều người vì đọc sách của con mà thất đức không biết kiểm điểm. Dưới âm phủ trừng phạt tội tài dâm là nặng nhất. Con vốn có tiền đồ rộng mở, phúc trường lộc thọ Nay vì viết sách tài dâm nên đã bị hủy hết rồi Phúc đức tổ tông mấy đời để lại cũng bị con hủy hoại trong chốc lát Phải làm thế nào đây? trường mổ sợ hãi tỉnh giấc, trong lòng vô cùng lo lắng Một thời gian sau, trên đường đi nhậm chức ở Phúc Kiến Thuyền của gia đình ông bị gió thổi mạnh khiến cho cả gia đình đều bị chết đuối Thật đúng là phúc họa không có cửa chỉ là do con người tự chiêu mời. Hủy hoại danh tiết của người khác, trời đất không thể dung thứ. Lý Thúc Khanh là một vị quan thanh liêm cẩn thận, nhưng lại bị một đồng sự là Tôn Nham ganh ghét đố kỵ. Nhằm mục đích hủy hoại danh tiết của Lý Thúc Khanh, Tôn Nham đã tung tin đồn rằng Lý Thúc Khanh bề ngoài thì đức cao vọng trọng, nhưng tôi thấy ông ta thật không bằng. Mọi người hỏi tại sao ông lại nói như vậy thì ông ta ngang nhiên vu khống rằng Lý Thúc Khanh và em vợ có quan hệ bất chính với nhau. Thử hỏi ông ta có còn là con người không? Thế là lời nói vu khống đó được lan truyền đi khắp nơi. Sau khi Lý Thúc Khanh nghe được, ông muốn hỏi em vợ và biện minh rõ ràng nhưng lại không dám nói ra chuyện này. Ông không hiểu tại sao mình lại bị dèm pha như vậy. Cuối cùng ông đã chết vì quá uất ức Về phần người em vợ Khi nghe được lời đồn đại cũng thống khổ khôn xiết Không thể nào giải được nỗi oan cho mình Nên đã thắt cổ tự vẫn Ác quả ác báo Phúc họa là do tự chiêu mời Chỉ vài ngày sau khi hai người mất Trời bỗng nhiên mưa to dữ dội Sấm chớp đùng đùng một cách lạ thường Tôn Nham đã bị sét đánh chết Ngay cả sau khi được mai táng Tôn Nham vẫn tiếp tục bị sét đánh. Mộ phần và quan tài bị sét đánh bật tung ra. Phần mộ bị xéo nát, thi thể lộ ra ngoài. Chỉ vì một niệm ganh ghét đã hủy hoại thanh danh và danh tiết của người khác. Làm hại đến sinh mệnh con người là một tội ác tày trời. Tôn Nham buông lời xấu xa đã làm tổn hại đến danh tiết và sinh mệnh của hai người nên báo ứng chồng chất như núi, bị thiên thượng trách phạt.